Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Đây hẳn là một trận so tài vô cùng kịch tính và khốc liệt. Hãy cùng đón chờ xem. Vâng, sẽ thật khó để có thể dự đoán tỷ số của trận đấu. Có quá nhiều kịch bản có thể diễn ra nhưng trong bóng đá không thể đoán trước được điều gì. Bây giờ sẽ là phần chào cờ và quốc ca của Đức. Sau đây sẽ là màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Thank you. hiệp một đã được bắt đầu Gnabry là một cầu thủ trưởng thành từ London trong báo câu lạc bộ Arsenal. Tuy nhiên anh không thể có được chỗ đứng ở đây.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 Giroud Havertz như vậy sẽ có 4 phút bù giờ Pogba Mở cánh rất thoáng Varane Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Rất Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn phụ thứ nhất đã được bắt đầu Hernandez rất thoáng giữ bóng rất khôn khéo được chuẩn và thả bóng rất tốt đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh tiếp tục đi bóng một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng điểm vàng thứ hai vẫn tiếp tục đi bóng một tình huống lên bóng có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 đấu của hai phụ đã hết Và với việc hai đội bất phân thắng bại Họ sẽ phải đến với những loạt sút lần lưu đầy may rủi Thời gian thi đấu của hai phụ đã hết Và với việc hai đội bất phân thắng bại Họ sẽ phải đến với những loạt sút lần lưu đầy may rủi Lúc này thì mọi thứ gần như là đã xóa nhòa rồi Đẳng cấp, vị trí, hay lợi thế tất cả đều không còn đây là lúc để bản lĩnh lên tiếng Và bây giờ sẽ là người thiện quả đá đầu tiên Không Bóng đã chạm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài và bây giờ là người thực hiện quả đá tiếp theo rất chính xác và bây giờ là người thực hiện quả đá tiếp theo This to double their advantage. Rất bản lĩnh và dứt điểm tốt cách biệt giữa hai đội bây giờ đã là hai bàn liệu rằng cầu thủ này có thể thực hiện thành công quả penalty rất tốt pha dứt điểm rất lanh lùng This to put them two up. Bóng đã chạm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài. Chúng ta hãy cùng chờ xem quả penalty này. Quả đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng Họ đã chứng tỏ được bản lĩnh Họ đã có một người hùng xuất hiện đúng lúc Đội bóng đã tạo nên một hành trình kỳ diệu trong một ngày mà mọi thứ mọi thứ đều chống lại họ Chúng ta nghe rõ những tiếng khóc